Mời quý vị tiếp tục đến những nội dung khác của chương trình Chào buổi sáng đang được phát trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. À, chị Xuân Anh từ Trung tâm Thời tiết sẽ trở lại trường quay để truyền đến quý vị thông tin về xu hướng tăng nhiệt tại miền Bắc từ hôm nay. Nhưng đó là ở phần sau chương trình. Trước hết, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tin tức à, thời sự 6 giờ có gì đáng chú ý. Xin mời anh Xuân Hảo. Vâng, chị Khánh Trang. Thưa quý vị, dự kiến sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp để xem xét cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đề nghị của chính phủ. Tổng giá trị gói hỗ trợ dự kiến là 61.500 tỷ đồng. Chính phủ dự kiến 6 nhóm đối tượng với khoảng 20 triệu người sẽ được nhận hỗ trợ với thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng. Tới hôm nay là vừa qua một tuần cả nước thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với các biện pháp quyết liệt được triển khai trên toàn quốc để khống chế dịch Covid-19. Theo đó thì mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra đường trong những trường hợp thật sự cần thiết như là đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại à, nhà máy, công sở, các cơ sở sản xuất ờ, kinh doanh ờ, dịch vụ hàng hóa thiết yếu không đóng cửa, thực hiện nghiêm việc ờ, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, hạn chế giao thông ở mức thấp nhất. Để nhìn nhận hiệu quả một tuần thực hiện các biện pháp này thì chúng tôi đã kết nối điện thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu là cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng ở à, Việt Nam. Thưa ông, qua một tuần thực hiện chỉ thị 16 về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó có cách ly xã hội, thì ờ, một biện pháp chưa từng có tiền lệ thì ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của biện pháp này đối với việc khống chế dịch bệnh ở nước ta? Vừa qua phần lớn những ca dương tính là chúng ta phát hiện được là chủ yếu là cái xâm nhập vào. Thế còn có những cái ổ dịch ở cộng đồng như là ổ dịch của Bạch Mai chẳng hạn thì ờ, chúng ta cũng thấy rằng chúng ta khống chế được thế thì còn có ổ dịch của Buma trong thành phố Hồ Chí Minh thì đến hiện nay chúng tôi cũng cho rằng chúng ta đã không chế được như vậy thì à, cũng đánh giá à, phần nào khả quan trong cái việc mà chúng ta thực hiện tốt cái việc à, phòng chống dịch bệnh nhưng ấy, tôi vẫn cho rằng là chúng ta mới tập trung được nhiều về trong cái xét nghiệm phát hiện ở những người nhập cảnh về còn những cái phát hiện ở trong cộng đồng cũng đã làm nhưng chưa phải là nhiều thế và cái hiệu quả của giãn cách xã hội thì à, chắc là cũng cần phải chờ đợi một cái à, thời gian nữa thì chúng ta mới xác định được là dịch nó có bùng lên hay không. Và vâng, như vậy có thể hiểu là nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng à, vẫn rất cao. Ông nhận định như thế nào về các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới, trong đó có cách ly xã hội ạ? Tôi nghĩ rằng là hiện nay thì về cơ bản thì thấy rằng chúng ta thực hiện tốt và có thể hy vọng nhất ấy, có thể là thì, uh, thực hiện đến 15 tháng 4 nhưng cái việc thực hiện các cái biện pháp bệnh cách ly rồi vấn đề khoanh vùng dập dịch vân vân chúng ta vẫn phải uh, thực hiện tiếp bởi vì không phải rằng trong cái thực hiện giãn cách xã hội này ấy, mà chúng ta đã khống chế được dịch một cách triệt để ngay 100% và cái thứ hai là tình hình dịch ở trên thế giới vẫn còn có những sự Ờ, kéo dài và sự phức tạp. Vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu. Xin nhắc lại một lần nữa yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ mới đây đó là tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội, đặc biệt là phải xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành biện pháp phòng chống dịch, chống đối người thi hành công vụ, đưa tin sai sự thật, tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng, sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật gây bất ổn thị trường. Vâng, và cũng theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi thì à, một tuần vừa qua, hầu hết người dân và các địa phương đều thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của chính phủ. Người dân tuân thủ yêu cầu chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, à, các dịch vụ và hoạt động không thiết yếu thì đều đóng cửa. Vâng, sự thay đổi à, rõ nhất mà chúng ta có thể nhận thấy là tại các thành phố lớn, những con đường vốn đông đúc nay chỉ lưu thương người qua lại. Sau một tuần thực hiện cách ly xã hội thì người dân có những suy nghĩ như thế nào? Phóng sự được thực hiện tại Hà Nội trong ngày hôm qua. Sau một tuần thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng, nhiều người dân thủ đô đã quen dần hơn với những nếp sống mới. Đường phố vẫn vắng vẻ như những ngày đầu mới thực hiện cách ly xã hội. Khảo sát của phóng viên trên các tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm, quận Đống Đa và quận Ba Đình thì các cửa hàng không thiết yếu đều đã đóng cửa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Một số người cho biết dù phải ở nhà nhiều, các thói quen thay đổi, nhưng họ đều đồng tình với các biện pháp quyết liệt của chính phủ. Giãn cách này là tốt đấy, có cái giãn cách này thì nó mới bảo đảm được chứ không có thì nó không có giãn cách này thì nó còn lây lan nó khiếp lắm chứ không phải đơn giản đâu từ chính phủ ra cái gì chắc là quyết định là tốt cả thôi Tiểu thương chợ Thành Công thì cho biết trong một tuần thực hiện cách ly xã hội, lượng khách tới chợ giảm hẳn, dù đã không còn mấy hàng rong bên ngoài. Dù bán hàng có chậm hơn nhưng họ đều ủng hộ việc thực hiện giãn cách. Chúng tôi cũng ờ, ờ, ủng hộ và rất là hoan nghênh để để cho ờ, cái việc là ổn định sức khỏe của toàn dân. Ghi nhận của phóng viên, hầu hết người dân khi ra đường cũng đã rất chấp hành việc đeo khẩu trang, cũng không xuất hiện tình trạng tập trung đông người. Có thể thấy với sự à, quyết liệt trong chỉ đạo của chính phủ thì toàn xã hội đang chung tay để đẩy lùi dịch Covid-19 và chính điều này đã được những người nước ngoài sinh sống tại à, Việt Nam à, cảm nhận được. Nhiều người mà chúng tôi phỏng vấn đã phải thốt lên là các biện pháp chống dịch của chính phủ Việt Nam rất hiệu quả hay là các bác sĩ Việt Nam rất giỏi. Ờ, những người nước ngoài này họ đều là những người đã có thời gian dài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những chia sẻ của họ. Tôi cho rằng Việt Nam là một trong những nước thành công nhất trong trận chiến chống COVID-19. Ngay từ những ngày đầu, Việt Nam đã nhận định đúng về mức độ nguy hiểm của dịch này và có những biện pháp rất kịp thời, trong khi nhiều nước còn chủ quan. Đặc biệt là việc cho học sinh nghỉ học và hạn chế các chuyến bay ngay sau Tết. Chỉ thị 16 mới đây của Thủ tướng là một biện pháp quyết liệt của chính phủ Việt Nam và nó đã cho thấy hiệu quả. Tôi luôn phục ý chí của người Việt Nam. Tôi nghĩ một khi có quyết tâm và sự đồng lòng, các bạn sẽ làm được. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ Việt Nam rất hiệu quả Số ca nhiễm từ khi dịch xuất hiện rất ít và đặc biệt là chưa có trường hợp nào tử vong. Biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng từ đầu tháng 4 đã nhận được sự đồng lòng của mọi người dân. Ở khu phố tôi, từ khi áp dụng biện pháp này thì chúng tôi chỉ ra đường trong những trường hợp thật cần thiết và nếu ra ngoài thì ai cũng đeo khẩu trang. Việt Nam là một đất nước rất là nhiều cách phòng chống dịch bệnh Covid. Tuyệt đó múa dịch đến giờ, nên sự thành công không thể nhỏ là cho mỗi đất nước 100 triệu dân chỉ có gần 200 ca nhiễm, gần 100 người đã chữa bệnh. Không sức có một người nào tử vong. Charlie phải nói thẳng là tất cả các y bác sĩ Việt Nam rất là giỏi. Tôi theo dõi rất kỹ những hướng dẫn của Bộ Y tế về các khuyến cáo phòng chống dịch, các hướng dẫn ủng hộ tiền cho công tác phòng chống dịch qua tin nhắn điện thoại rất hữu ích. Bộ Y tế nhắn tin thường uh, xuyên cho tất cả mọi người để đảm bảo rằng là ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc phòng dịch và có trách nhiệm với cộng đồng. Vâng, tính tới thời điểm này thì nước ta đã có tổng cộng là 249 à, ca mắc COVID-19 theo số liệu của Bộ Y tế, trong đó 122 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh. Còn trên thế giới, theo số liệu của Mỹ, tính tới 5 giờ sáng hôm nay đã có hơn 1,4 triệu ca mắc COVID-19, gần 82.000 người đã tử vong Italia vẫn là quốc gia có số người tử vong cao nhất với 17.000 trường hợp. Mỹ tiếp tục là nước có số ca nhiễm mới tăng nhanh nhất với hơn 27.000 ca mắc mới chỉ trong ngày hôm qua. Số người ờ, nhiễm COVID-19 tại Mỹ cũng cao nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại với hơn 394.000 trường hợp.